Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú anh chị các bạn nha Tiếp tục quay trở lại hoàn cảnh của gia đình à, bé Thành ở Hàm Ếch Nhưng mà giờ bé hết ở Hàm Ếch rồi, bây à, giờ mình nói là bé Thành thôi <laughs> Bé giờ phẫu thuật xong rồi đẹp trai nha à, Và phía trước mặt cô chú anh chị đây chính là cái miếng đất Miếng đất này là của à, người em, em chồng Em ruột của anh phải không? À, và đây là anh Thiên, cha của bé Thành Thì gia đình cũng ở dưới ghe như cô chú anh chị đã xem ở các phần trước đó thì à, em ruột của anh Thành à, thấy gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn hồi xưa giờ thì nói chung là cái cái này đây là cái chuồng heo cũ thôi tuy nhiên á là à, gia đình cũng không có xài và cũng đi lên thành phố hết trơn rồi thì giờ thấy có miếng đất này để lại cho anh anh Thiên cho luôn nha cái này là anh làm giấy tờ chưa anh quay qua đây nè để nói rõ làm giấy tờ rồi giấy tờ đồ là xin địa phương đồ rồi tại vì phước cũng ờ, rất ờ, ngặt cái là sợ khi mà cất xong á gia đình về rồi lấy đất đai rồi lợi rồi nó công tranh chấp rồi lúc đó là uổng tiền của mạnh thường quân nữa lúc đó rồi anh em lại mít lòng với nhau bởi vì trước khi muốn cho muốn nhận thì giống như anh đã nói đó xin phép đồ trơn rồi của địa phương thì ờ, hôm nay phước ghé lại rồi mình khảo sát nha thì nữa anh cho là chiều ngang là 5 m chiều dài là 12 tuy nhiên á mình là từ cái đây nè cho tới cái mé cạnh của cái chuồng heo á nhưng mà nữa cái nhà của ta thì cái máy đó tại cái này là ở phía sau nhà nên là mình sẽ dẫn chừa cái đường bên đây bằng cái này đi ha còn bao nhiêu thì mình sẽ cất và do anh Thiên nói là cái ở chỗ này á, nước nó ngập lên tới khoảng hai tấc lận đây cô chú anh chị xem đây cái này là ở đằng sau nhà của người ta ở đằng sau nhà nha sau nhà của người em nhưng mà chừng nữa thì mình sẽ đi cái đường ở phía trước khi mà cất xong là sẽ đi đường phía trước đây chiếc ghe nữa anh ờ, anh anh thiên ảnh ảnh làm á xong rồi anh sẽ có cái ghe đậu nhờ người ta đi lòn đường bên đây nữa sẽ mình làm đi đường bên đây lòng qua tại bên đó thấy co gì nè cây cối chứ nữa mình ờ, làm hết trơn à rồi mình cái nhà lên ở ờ, thì hiện tại thì ờ, nó đã ngập 2 mét chắc có lẽ là em cất cái nền ở đây cho nó cao hơn cái nằm lên 5 tấc hoặc 6 tấc khúc này thì tất nhiên nó sẽ không ngập tới là hết ngập tại vì khúc trước là hai hai tấc thì khúc sau này mình lên thêm hai tấc nữa mình lấy từ cái mặt này mình lên thêm ờ, hai uh, tấc nữa thằng ngập thì mình lên thêm 4 tấc hoặc 5 tấc có thể là mình lên ngang đây nè ngang cái chuồng heo nè ngang rồi. các đâu ngập đâu nếu trước ngập là heo vô chết trơn rồi đúng không trên này cái này là cái chuồng heo trái ờ, đó thì với cái nền nhà mình sẽ cho nó cao như vậy cho nó dễ bên đây mình vẫn chừa cái đường xong mình sẽ vừa dùng hết này luôn xét bên đây luôn hiện giờ à, em sẽ cất là cái mặt mình sẽ quay mặt trước ở ờ, phía, phía bên kia cô chú anh chị à, để nữa đi đường bên kia thì em sẽ thụt vô hai tấc là mình còn là 10 cái này chắc bỏ này chắc khoảng 9 tấc à, đến mét đi là mình còn có khoảng 40 đến 42 mét vuông tại vì nữa để cho anh sẵn hàng như nhà ta về nó ở ta có thể đi ra được chứ mình cất hết trơn cái phần đất thì ta không đi được cũng kỳ tới lui dạ đúng rồi tới lui nữa còn giờ thợ thì nữa anh nói các em gì nè cái mặt trước là tường ừ mặt trước là tường xung quanh nhà lên uh, một mét dách giữa có một cái phòng cũng tường lên cỡ tường giữa 2 mét rồi lên là ờ, 5 tấc rồi hỏi hỏi lạnh bao nhiêu có gì liên hệ với em vậy thôi ha nhà đơn giản vậy thôi ở trên thì lập ton à, một cái cửa cái một cái cửa sổ với ăn sau này cái cửa cửa sau rồi ngay cái cửa phòng của mình thì nữa nếu mà bên đây nè bên đây anh làm cửa phòng đây thì đi hướng này đi nữa bên đây cho lấy ánh sáng hay gì á sợ nhiều khi cái bên ồn ta thì mình mở cái ờ à, vậy nó hôi thôi mình khỏi làm cửa phòng khỏi làm sổ làm cửa trước đi cửa sổ trước chứ cửa sau này thôi được rồi với lại mình lấy cái cửa thông gió ngay chỗ bếp bên sau này vậy đi ha À, lên bây giờ giờ đây đó cũng thôi nói chung á là ở dưới ghe thì nó cũng khổ cực các cô chú anh chị nên à, có được cái phần đất như vậy thì phước nhìn vô thì đất nói chung á là nó cũng rất là xấu nhưng mà so với hồi trước anh ở dưới ghe thì nó còn ghê hơn nữa bởi vì cái đây là cái chuồng heo thôi nè nữa mình sẽ dọn dẹp nè rồi xong rồi mình phải chán xi măng mé bên này nè rồi xong anh sẽ đi lòn mé đó ra mé bên kia nói chung là rồi bên bển cũng có đường đi nữa nói chung sẽ có đường đi còn không cửa sau anh vẫn có đường đi luôn cửa trước đó anh mở ra giống như là anh anh là muốn quay cái đầu hướng này quay đầu hướng này tại nhìn ra đây thì nó cũng mát nhưng mà trước đó mồ mồ mã chắc cũng không sợ đâu phải không nữa còn nếu cần nữa thì mình à, che lại dừng che lại truyền tấm đâu có sợ đâu nha với lại trước khi nữa về mình cũng cúng kiến người ta để khỏi ờ, phá ờ, cúng cúng dạ nữa mình lấy tới tới đây thôi ha tới đây còn mấy cái này đây thì nữa có gì dư dư đó làm hàng gào gì đó còn xi mang nữa không tới đây từ đây chở vô rồi từ đây chở vô còn này của bên ta phải không à bên ta vậy ok vậy lấy từ đây vô 2 ờ, mét làm cái sân vậy đây cũng rộng rồi không ở ờ, trước này nói là dọn dẹp sạch sẽ lại rồi nó sạch nó đỡ thôi dạ còn bên đây nếu mà còn ờ, còn chim măng gì đó nữa thì chén bên đây mé này chén ngay chỗ mình thôi nè đất mình tới đây nè đất mé đây nè bên đó thì của sao thì muốn đi lòng lòng ra còn bé thành muốn đi thì cho đi lòng lòng trước cái bé kia cũng cái này cũng sao đâu tại vì ra cái đó là trình không à ờ à, vậy đó hả ừ. có làm ở đây thì cũng không à thì nói chung là miếng đất này thì nó nằm sau nhà thôi nó cũng không có đẹp gì thì phước cũng hỏi anh thành à, ở được không kế bên đây là cô chú anh chị đây cũng là chuồng heo và đằng sau này cũng là chuồng heo luôn nữa trời ơi khổ ghê vậy đó thật sự ra nhìn uh, nhìn vậy nhưng mà mình á, thì mình nhìn vô thì mình thấy là mình chê thiệt nhưng mà so với anh so với anh thành á ô anh so với anh thiên đây gia đình của anh á thì nó rất là quý rồi rất là quý luôn rồi tại người em họ cho lại cái phần này có được vậy là quý lắm dạ. cho con cái là nó ảo khỏe để cho cái bé bé gì bé lớn là tên gì ta em quên này đạt anh à, đạt bé trong hoài luôn á dạ bé hoài luôn rồi như mình chơi yếm cái rồi dạ. thì uh, như phước cũng uh, nói cô chú anh chị như thế này thì, thì hoàn cảnh của em bé bé thành thì phước hiện tại vẫn uh, tiếp tục nhận sự hỗ trợ trên tay và phước cũng uh, cảm ơn luôn uh, uh, em qua nè em tiến nè Lan Ngọc gì đó à, mấy nhóm em máy cũng đã đồng hành và hùng vô thêm được 23 triệu 7 để góp phần à, giúp cho gia đình anh anh Thiên đây bé Thành đây à, cất một cái căn nhà phước là phước lo chỉ có ở đây là chỉ là cái nền thôi sợ cái nền thôi nên nữa cái nền mà lên cao một tí là mình khỏe rồi còn cái ờ, phần ở trên thì nói chung nó cũng đỡ giống như mấy nhà khác cái nền chắc cỡ năm tấc 6 tấc á thì anh cứ về anh cứ nói với anh thợ em lên cái nền như vậy đó kêu anh lên anh đo gì đó sau đó đo từ đây xây sát vách đó lên mét rồi bên đây thì nữa mình cũng nó thật sự bên đây nữa mình chén rồi cháu được đi nó sạch hơn chén rồi ở trước thì vô 2 mét xong dựng hai cây cột rồi bắt đầu làm cái máy ra rồi ở sau thì thêm một cái phòng giữa cái phòng cũng lên cỡ 2 mét 2 mét 2 đó mặt trước thì uh, ờ, tường rồi còn không nữa thì ờ, nếu mà thiếu kinh phí nữa thì mình uh, ờ, chuối là làm cái nền xong mình thất tiền chế lên mình ở cũng được để nữa biết đâu chiều chúng số sao chút nữa đi em mua vé số hết con vé đó rồi em à, đâu coi vé số nhiêu con còn nhiêu tờ em mua để cho chú chú thiên thôi chiều chú thiên trúng số trúng số xong rồi chú thiên à, chú thiên à, mua cái đất cát đất cho nó đẹp hơn nhiêu tờ vậy 12 tờ 12 tờ còn 12 tờ mà mấy loại bốn loại à có ba loại ba loại nè ba loại cho anh ba tờ thứ loại lấy lòng đó cứ cho hai tờ này chiều không trúng nữa chiều nhớ dò đi dạ đây thứ tờ trứng đặc biệt là vô rồi trứng đặc biệt rồi là mua đất luôn mua đất là khỏi nhà sư hỗ trợ đâu cần nhà sư hỗ trợ nữa nhường lại cho hoàn cảnh khác luôn ha anh thêm <laughs> rồi thôi chắc có lẽ phước cũng à, xin à, kết thúc clip tại đây à, rồi phước à, về cần thơ sau đó thì à, quên chưa trả tiền nghĩa số cho mày nữa để rồi hai tờ nhiêu ta trăm hai phải không ừ. à cho mày trưng cho hai chục ngàn này, uống nước luôn được liền vô à, rồi à, sau đó thì à, anh em mình à, sẽ liên hệ với thợ tại vì phước cũng như cũng đã nói ở clip trước á thợ phước thì đang hiện tại là xây ở máy ấm rồi lớp nào cắt cái nhà bên anh út nữa rồi từ đường ở cần thơ xuống trần đề lại rất xa nếu tính ra là cả trăm cây gần cả trăm cây á rồi thợ phải ăn ngủ nghỉ rồi lại nữa nếu mà đi về trong ngày thì rất là mệt rất là cực tại vì làm thì cũng lâu dài rồi thôi vậy và cũng đang kẹt nữa chứ nên Phước sẽ mướn thợ tại địa phương cho nó rẻ cái chi phí cũng như là rẻ chi phí đi lại nè họ có nhà ở đây thì họ về họ ăn cơm và cũng cũng có thể là tạo công an việc làm cho dân bà con ở đây họ cũng rất là khổ và cô chú anh chị vậy ha có gì nói anh lệnh phụ nha liên hệ với anh à, anh thợ đi rồi nói em em phán hết trơn luôn á nói chung là lãnh hết bao nhiêu đó là bao nhiêu thì báo cho em hoặc không nữa kêu anh điện alo em nói chuyện cho anh coi miếng đất đi rồi phước bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào à, một ngày phước sẽ báo chi phí cái nhà cũng như là à, trời cái sao cái vỏ sao không, không, không. trời cắt con này không có chưa trúng nữa cũng như là chi phí à, cái nhà cũng như là à, báo cáo vô chi danh sách mạnh thường quân và nói chung là cất xong phước cũng gán chừa lại một số tiền để cho gia đình mua thêm một chiếc ghe để về sau mua sinh nữa cho cái máy ấm cái nhà nghỉ ngơi sau đó mình sẽ kèm theo là một cái chiếc à, ghe cái cần câu câu cơm rồi về sau gia đình tự trang trải bước sẽ qua wow, giúp hoàn cảnh khác bye bye và hẹn gặp lại đã tiện số rồi nha bye bye